su được đây là cây cao su được có mấy điều tao mua có điều tao anh mang đây đây lắm chứ đồ đây mà không thì kêu sáng mình kêu mang dép không chịu nghe đâu mang dài cho giờ tháo ra không vô đường mà mà thấy xe cũng chạy ra vô thì mình đó làm sao ta chơi cho nó đúng rồi đó đúng rồi này không? Biết cái lá này làm gì không? Không, cần ờ, thuốc đúng không? Ừ. Ở đây là lượm giống học vào đây đi. Nè cái lá này nè, cái lá này là bị đứt đứt, đứt chân, đứt, đứt tay, vô, vô máu rồi xong rồi lá cái này. Xong cái cái nhỏ nhỏ đắp vô. Đúng không? Cái này muốn đừng nữa. Bên lấy nón nội vô. Nấu con. Ra lại úp cho Út đi. Đây giờ đi Út đi. Út đi. su nữa nè ông Việt Ông Việt Hộp cao su nữa nè Ờ đúng rồi đó ừ, còn đây cái nón này coi đánh nón này coi ăn sao Đây coi. Lại đây đưa Út coi coi. Đâu? Rồi. Rồi, chạy đi theo quả kìa, bà ngoại đi kìa. Hả? cho ánh mắt hoài gì vậy ba bỏ xuống ba ba ba ba Lụm luôn Cái nào cũng có cái hộp Đúng không? Con chị cầm cái này đi, nó bỏ vô đi chỉ cần gỡ nó đi đi lụm bỏ vô luôn cái nào có hộp lụm lỗi vô gì vậy <laughs> đổ điều trong đó nó đóng ra để đó hai mươi lạng cũng đụng bỏ vô đổ ra ra ngoài đất á, cho mẹ dặn cái hộp điều lấy cái hộp điều á ừ, hiểu không đổ cái đổ cái vỏ trong hộp điều trong cái vỏ đi ra ngoài đất đúng rồi đó mạnh lên đứng dậy luôn nó đúng rồi đó rồi đi lượm tiếp đi hai để đó cho cho mẹ di ờ, dặn học điều con ngồi đó dặn cho mẹ di dặn học điều luôn con dặn được. con dặn được không được. rồi di ngồi xuống dặn đi rồi đúng rồi lấy cái hộp á bỏ vô cái vỏ cái trái thì dục vô gốc cây luôn cái trái dục trong đây nè trái dục trong cái lỗ này bán lận Okay. Không dẫn được không dặn được để cho mẹ dặn con đừng có dục con dặn cái trái nào dặn được dặn rồi dặn ấy ờ dọc ớ lụm muốn lụm nó dặn dọc lụm đỡ dơ không chịu đi con đi con dễ thương quá à. Bây nhà quải tắm nữa nào dặn được dặn không được cả đứt dây rồi bị dặn luôn á ta nay của mẹ nữa nha Đó, cũng nhớ quen đi cho nhiều nhiều dân chức rồi. có được em không có luôn bị dặn dân nước dữ ta Trời bạn còn nghiến răng à Dặn xong hai về chắc rụng răng hết quá Rồi mũi chứ con lựa mấy trái chín chín vậy nè con dặn mấy trái chín vậy nè ừ. đó mà đông bi mà đông không mà sao thở như vậy hả tại vì sao hả đau quá hả cục màu xanh xanh nó cứng quá à đây nè cái này quá trời trái nè xin chào các bạn. À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu Life Vlogs. À, và today, uh, ờ, hôm nay là mình sẽ dẫn cho các bạn để xem uh, cái vườn điều ha các bạn, vườn cây điều ha. That's what I like cashew, right? Mm. Uh, today I visit the garden uh, cashew, so um, this time so they they come and uh, have this one for and leave leave this one uh, don't need but this one uh, you can eat very delicious and squid okay and maybe I eat now one có vị chát các bạn ngọt Um, has two colors, yellow and red. Red, so uh, but I eat the yellow one. Mm. so squid and I have cashew um, this one we um, we we sell for her money. okay see you later and uh, don't forget uh, subscribe my channel Lulu life vlogs um see you later